Alo ạ. À, vâng Hoàng Nam xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em cũng như là toàn thể các bạn đã một lần nữa quay trở lại với kênh soi cầu sổ số miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì đồng hồ cũng đã điểm sang đó là 18 giờ 35 phút này anh em nhé. Đấy 18 giờ 35 phút rồi. Buổi chiều tối thứ tư đúng không ạ? đây là thứ tư rồi, ngày 19 tháng 4 nhé. Đấy thì à, kết quả thì cũng đã vừa mới trả thưởng xong cho tất cả anh em rồi thì chúng ta lại tiếp tục cái hành trình của mình. Đó là tham khảo cầu kèo và chốt số dự đoán cho ngày mai nhé. Thì à, cặp 5665 này thì à, chúng ta đã nuôi khung cho hai ngày 18 và 19 thì à, ngày hôm nay kết quả đã trả thưởng cho ngày thứ hai tức là ngày 19 nhé. Đấy. Trả thưởng cho ngày thứ hai ngày 19 này. Như vậy là cặp 56 và 65 của chúng ta đã không hoàn thành anh em ạ. Không hoàn thành. Như vậy là cặp này chúng ta ngày hôm nay đã nuôi khung hai ngày này đã không hoàn thành rồi Được chưa? Đấy. Như vậy là cặp năm sáu sáu năm nuôi không cho hai ngày 18 và 19 thì chúng ta đã không hoàn thành rồi. Cặp 2442 nuôi không cho ngày 19 nhé. 2442 nuôi không cho ngày 19 và ngày 20. Thì à, kết quả trả thưởng cho ngày 19 thì cặp 2442 chúng ta ngày đầu tiên chúng ta chưa hoàn thành anh em nhé. Đấy. Ngày đầu tiên, ngày 19 à, thì đầu hai chúng ta có đầu hai câm này. Đấy, không có một chú lô tô nào đầu hai cả. Đầu 4 thì chúng ta có 48 và con 49 đúng không ạ? 48 và 49 này. Đây. Như vậy là ngày đầu tiên ngày 19 tháng 4 năm 2023 cặp 2442 của chúng ta chưa thành công. Như vậy là chúng ta còn một ngày nữa đúng không ạ? Chúng ta còn một ngày nữa tức là ngày 20 nhé tức là ngày 20 tháng 4 chúng ta còn một ngày nữa để uh, cố gắng hoàn thành cái cặp song thủ đô tu 2142 này được nhá và tất nhiên rồi đội ngũ của kênh xuất cầu Hoàng Nam cũng như là tất cả anh em quý vị các bạn đang theo dõi video này cũng hy vọng rằng cặp 2442 ngày 20 sẽ nổ cho tất cả anh em được chưa chúng tôi cũng sẽ hy vọng như vậy và tất cả mọi người cũng sẽ hy vọng như vậy những anh em bạn bè cô dì chú bác trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ yêu mến kênh soi cầu Quảng Nam thì chúng ta sẽ đều hy vọng rằng ngày mai cặp 2442 sẽ hoàn thành cho tất cả anh em nha Ngày đầu tiên thì à, chúng ta chưa thành công rồi thì thật sự rất là buồn đúng không ạ? Đấy thì à, ngày hôm qua nay thì à, trên đường cầu Zalo à, nhé. Trên đường cầu kín Zalo thì mình có chốt cho tất cả anh em những cái đường cầu lô tô à, ờ, cầu kín này thì à, mình có chốt cho anh em đó là con à, bạch thủ 14 sen 2 đó là 14 và 57 Đấy. Cứ vào lúc là 16 giờ 55 phút anh em nhé. 16 giờ 55 phút ngày 19 tháng 2 đấy. Thì à, chúng ta cùng xem kết quả một chút nhé. Đây thì à, ngày 14 thì à, mình bắt cho anh em à, ngày 19 thì mình bắt cho anh em bạch thủ 14 nổ hai nháy thì à, đây rất là tuyệt vời này. 14 nổ hai nháy anh em nhé. Đầu một thì ngày hôm nay nổ rất là nhiều gồm 13, 14, 15 và 17. 13 hai nháy, 14 hai nháy, 15 và 17 sẽ là 14 chúng ta lần lượt ở vị trí nào đây? Ở vị trí giải 3 nhé. Giải 3.3 nổ một nháy này. Bước sang vị trí đó là giải 4.1 nổ tiếp tục cho anh em một nháy nữa nhé. Giải 3.3 này và giải 4.1. Như vậy là con 14 của chúng ta ngày mai nổ hai nháy. Tiếp theo là con 57 ở cặp trên 2 này. 57 của chúng ta thì à, ở vị trí là giải 3.1 anh em nhé. Đây, ở vị trí giải 3.1 đã nổ cho tất cả anh em đó là con 57 Đấy, kết quả thì nó rất là rõ ràng ngày hôm nay rồi thì à, xin được chúc mừng cho tất cả anh em nhé thật sự là rất là tuyệt vời đúng không ạ như vậy là hai ngày liên tục chúng ta nổ đường cầu hai nháy rồi đây bạch thủ 14 này trên đá 2 đó là 1457 và bạn phát lộc ra thì à, có bạn anh Tuấn ngày hôm nay cũng vào đường cầu của đài à, Bạch Thủ đúng không ạ? Đường cầu Bạch Thủ thì vẫn là nổ Bạch Thủ 14 và trên 2 đó là 1457. Đấy, rất là ok đúng không anh em? Chúng tôi chốt lúc 15 16 giờ 56 phút này. Dạ. 16 giờ 56 phút. Đấy. Bạch Thủ 14 trên 2 1457. Cầu VIP mạnh nổ. Bạn này vào 500 điểm nhé bạn à đây này, bạn à, anh Tuấn ngày hôm nay vào 500 điểm luôn đấy rất là tuyệt vời đúng không anh em một lần nữa xin chúc mừng cho tất cả anh em nhóm cầu kiến nhé còn ngày mai thì ở à, đường cầu ngày mai thì mình sẽ bắt và tham khảo cho tất cả anh em một cặp lô khung cho ngày 20 và ngày 21. Ngày 20 và ngày 21 thì mình sẽ bắt cho anh em và tham khảo cho anh em cặp đó là cặp 26 và 62. Dạ, cặp 2662 nuôi khung cho ngày 20 và ngày 21. Đây anh em nhé anh em nào cùng cầu kết cầu với mình cặp 2662 thì anh em đánh cho mình ngày mới được chưa? Còn anh em nào thích nuôi khung cặp 2442 thêm một ngày nữa thì anh em sẽ nuôi. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi và rất là hy vọng rằng cặp 2442 lẫn cặp 2662 đều nổ. Anh em theo cặp nào nổ cặp đấy, đó là cái niềm vui của tất cả anh em rồi, cũng như là niềm vui của chúng tôi nhé. Đấy, chúng ta sẽ cùng chờ đón kết quả anh em nhé. Ok, và chắc là chúng tôi cũng xin được tạm dừng cái view tại đây. Và anh em, ai chưa ấn like thì vui lòng ấn cho bên mình một lượt like, được chưa? Ai chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ là đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu tốt nhất mà đội ngũ của chúng tôi tham khảo cho tất cả anh em ở trên video nhé. Còn số Zalo của chúng tôi đó là 0965 146 390. Anh em có nhu cầu liên hệ cũng như là tham gia đường cầu kiến của chúng tôi thì hãy liên hệ qua số Zalo này anh em nhé. Dạ. Ok và trước là chúng tôi cũng xin được tạm dừng cái video tại đây và xin chúc cho tất cả anh em sẽ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều những cái thành công nhé. Và xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.